Ngày Thùy đưa Lâm về ra mắt, anh choáng váng thấy gia cảnh của nhà bạn gái nghèo hơn so với mức tưởng tượng. Năm người nhà Thùy sống trong một căn nhà bé xíu lại còn rột nát các kiểu nữa chứ. Không biết bố mẹ anh có đồng ý cho lấy cô gái có hoàn cảnh khó khăn như Thùy không nữa. Còn anh thì chả quan trọng, cưới xong vợ chồng anh ra căn chung cư anh đã mua trước đó ở nên cũng không cần bố mẹ vợ cho bất cứ thứ gì cả. Thấy chàng rể biết điều yêu thương con gái lại đặc biệt không chê hoàn cảnh gia đình mình, mẹ thủy vui lắm. Bà ủng hộ hai đứa đến với nhau và chỉ nhắn nhủ với Năm rằng hãy chăm sóc con gái giúp bà. Từ nhỏ, thủy đã phải vất vả, khổ sở rồi, bà mong ngày nó đi lấy chồng, được hưởng chút sung sướng, hạnh phúc. Gật đầu với mẹ vợ tương lai, Lâm hứa sẽ làm được điều đó, bởi với anh, thủy quan trọng lắm. Anh yêu cô chân thành không tính toán, bởi chỉ có Thùy mới khiến con tim anh rung động và sẵn sàng bỏ mọi thứ để theo cô gái quê mùa này. Nhà Thùy như thế là đã ổn, nhưng bố mẹ Lâm lại kịch liệt phản đối. Họ bảo không đời nào lấy đứa con dâu quê mùa, nghèo hèn như thế được. Nhưng vì Thùy, Lâm đã hỗn náo và đòi chết nếu như bố mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Có mỗi cậu con trai độc nhất nên bố mẹ Lâm đành chấp nhận dù lòng không muốn chút nào. Ngày cưới, nhà trai đánh hẳn hơn chục chiếc xét đắt tiền về rước dâu, nhìn ngôi nhà bé xíu lại rụt nát các kiểu, mẹ Lâm thở dài ngao ngán đến mức khinh không thèm nói với bà thông ra một câu. Về đến nhà, nhạc nhẽo nổi lên ầm ý thì đến nghi lễ cô dâu chú rể trao nhẫn cưới và nhận quà của người thân. Lúc ấy, mẹ Lâm vui vẻ cầm chiếc kiềng 5 cây nên trao cho con dâu và trao cho vợ chồng Lâm giấy tờ ngôi biệt thự 13 tỷ ông bà đã bí mật mua để làm quà cưới cho con trai. Thấy nhà trai cho con nhiều thế, ai cũng choáng và hết lời ca ngợi thì mẹ Thùy bước lên tay cầm một chiếc túi vải khá nặng. Cả đám cưới nín thở xem mẹ Thùy lôi thứ gì trong đó ra. Là vàng, bà ấy đeo khắp người con gái mà chỗ ấy cũng phải đến 50 cây chứ chả ít. Ai cũng tỏ ra khó hiểu và ngạc nhiên tại sao nhà thông gia nghèo thế lại có nhiều vàng cho con gái thế này. Lẽ nào họ tích vàng để kinh doanh chứ không chịu sửa sang nhà cửa. Trao vàng xong, cả đám cưới vỗ tay chúc mừng cô dâu đã nhận được số của hồi môn giá trị từ hai mẹ thì bất ngờ Lâm nhìn chằm chằm vào số vàng mẹ vợ vừa trao cho vợ rồi kéo vợ lại gần mình hì hục tháo hết chỗ vàng đó ra trước hội hôn khiến tất cả mọi người đều sững người không biết Lâm đang làm chuyện gì. Nhìn thấy chỗ vàng mẹ vợ cho là vàng giả Lâm không nói gì tháo hết nó ra rồi ấn lại vào túi vải đó, đưa cho mẹ vợ rồi nháy mắt khẽ bảo. Cảm ơn mẹ về món quà này, nhưng vợ chồng con không thể nhận được, đó là của cải mà bố mẹ dành dụng cả đời, con không muốn mẹ trao nó cho vợ chồng con. Mẹ cầm lấy đi, chẳng ai trách than được mẹ điều gì đâu. Lâm, mày khùng à con, sao lại trả vàng bà ấy chứ, nhận đi. Mẹ Lâm ghé tai nhắc con trai, Cầm số vàng đó mẹ Thùy mặt tái mét run sợ không thôi Bà biết con rể đã phát hiện ra được chỗ vàng đó là giả Bà mua rồi đánh nhiều lên trao cho con gái để đỡ xấu mặt Và bà thông ra không coi thường con gái thôi Ai ngờ vừa đưa ra đã bị con rể phát hiện và trả lại một cách khôn khéo thế này Sốc trước hành động của Lâm, cả đám cưới xì xào bàn tán, chửi Lâm ngu khi mỡ đến miệng mèo rồi mà còn nhả ra Ai đời 50 cây vàng mà Lâm cứ làm như một chị không bằng ấy Cũng chính vì điều đó mà anh bị bố mẹ, người thân giận ra mặt rồi lũ lượt kéo nhau bỏ về Mặc kệ dư Luận nói gì, Lâm không quan tâm Điều anh lo nhất ở đây là mẹ vợ và vợ Đưa mẹ vợ ra xe về, bà khóc cúi mặt xin lỗi con rể vì đã lừa dối vợ chồng anh để lấy sĩ diện thì Lâm cầm tay mẹ vợ và vợ khẽ bảo Không sao đâu mẹ, con chỉ cần mẹ trao thùy cho con là con đã biết ơn mẹ lắm rồi còn vật chất ư con không cần những thứ đó thì con làm ra được mà chỉ có con gái của mẹ là hàng độc hàng quý duy nhất mà thôi vừa nãy con phải tháo vội vàng trên người vợ trả mẹ vì con sợ mọi người biết được số vàng ấy là giả thì lớn chuyện mất mà mẹ mua ở đâu người ta làm chả khéo gì cả chỗ thì vàng chóe chỗ thì lộ nguyên in ngốc ra đấy Mẹ xin lỗi, cảm ơn con vì đã cứu mẹ một màn thua trông thấy. Giờ thì mẹ yên tâm trao con gái cho con rồi, chăm nó giúp mẹ nhé, mẹ về đây. Nhìn mẹ vợ về, Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn Thùy lại biện dịn khóc lóc. Đưa vợ vào nhà, Lâm vẫn nghe tiếng người thân trách móc việc anh trả vàng nhà vợ lúc nãy, nhưng thôi kệ họ, dù sao, sau chuyện này, mọi người sẽ có suy nghĩ khác về Thùy, họ không coi thường vợ anh nữa,